trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt tại đền Hạ thờ các mẫu Tây Thiên ngày hôm nay có sự góp mặt của các thanh đồng đạo quan đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước và đặc biệt ban tổ chức nhà đền đã được đón tiếp các vị khách quý là các cán bộ lãnh đạo của địa phương, các cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Văn hóa Việt. Và sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu một số khách mời. À, xin trân trọng giới thiệu và Lê Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Văn hóa Việt. Đề nghị chúng ta nhân lên chào mừng. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Mai Hiền, tránh văn phòng trung tâm. Trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thị An, phó tránh văn phòng trung tâm. Trân trọng giới thiệu bà Dương Thị ngát phó tránh văn phòng trung tâm. Trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Kim, chủ nhiệm câu lạc bộ Hùng Hòa Bắc Giang. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tuyến, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hùng Hòa Bắc Giang. Trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Kiên phó chủ nhiệm câu lạc bộ Kinh môn Hải Dương. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Kinh môn Hải Dương và cùng toàn thể các thanh đồng đạo quan, các hương tử bản viện cũng về đây để tham gia giao lưu và tham dự chương trình đại diện chúng ta nhân lên chào mừng vâng, và buổi chiều ngày hôm nay sẽ là phần tham gia giao lưu của thanh đồng Hà Phương Anh. Vâng. mọi khó khăn, được bề trên soi xếp cho hưởng được soi. Khả năng tư duy về phong thủy thật là đặc biệt. Thanh Đồng đã có một lộ trình làm việc khá dày, từ Bắc tới Nam, cứu nhiều người thua đầy, làm ăn thua lỗ, giúp cho các thanh doanh nghiệp từ chỗ thua thiệt trở lên giàu có bằng phương pháp tâm linh. Các đệ tử của thầy là các chính khách cho đến dân thường đều được thầy cứu giúp và tận tình chỉ bảo với tấm lòng từ bi bác ái. Thầy luôn đi đầu trong các phong trào và các hoạt động từ thiện của xã hội, việc làm của thầy được lãnh đạo và nhân dân địa phương trân trọng, đồng tình, ủng hộ. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón thầy Đồng Hoàng Hương đến từ thành phố Hà Nội. Và sau đây vũ thần yêu lưỡng ban văn vũ thần yêu ờ, sân đang chấp chơi tiêu thiều nhạc thúc dung ờ, ý hương vân thành ký hương ngân chư phật hiện bàn đất nam vô hương vân đại bồ tát ma nam vô hương vân đại bồ tát ma nam vô hương vân đại bồ tát ma đát lòng xuân trên đàn hải đàn mua nhiệt anh hương ra du từ màu hương hương hỏa lộc đắc thanh hương chi lâm kim hương nhật chú biến thập phương nam vô hương vân cái bồ tát à tát nam vô hương vân phấn khởi xúc tiến thượng đệ tử trên anh địa tài kim ngô phong cảnh các nhân quân thực biến bán tập phương tích nhật xa du miền đàn chư thái chương nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát ma đát nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát ma đát nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát ma đát phong thượng đẳng bản tam đối linh trên tây thiên ta giờ tại thấy một người khi cài cốt ngoan bộ Palabra. trong tâm niệm chữ từ bi thành cửa chúa chúa thì tiếp mình khắp ba cõi xa gần để nước tiếng ai cũng mong được đến đền thiêng trước là lễ chúa tây thiên sau là vãn cảnh thiên nhiên hữu tình sông chìa ê à.

thiên bảo long nhân ơi gì thường thân Và lớn tuy đổi bốn phương gia ủy chấp chính kỷ cương cầm cân nên này bực sửa xa coi đời thân thân võ võ tổng tổng được được thao thao đã dùng người con lớn diện mạo anh ngẫu hào môn trung chính tài cao sông pha trăm trần một khí truyền quân lấy ngọc lưu ly cồn cồn dâng nước phép thì không ai đa vào tô vương phụ gia hầu đức mẫu trong cầm cánh trong cầm cánh chiếc vang nên ai ngòi nốt xanh hoàng mà nốt xanh hoàng mà chỉ lỗi dư muôn chiều đình ván ván võ bão quan xài lên đón giết quan đệ tam đệ châu dài lâu khoan đòi nhân thế sai đi tam nên cứu trợ trời cửa nhà cứ mỗi năm cứ mỗi năm chúng tuần đường ta sáu người trên bờ người trên bờ người ở dưới sông tiếng nhạc vang lừng họ hà sắm lễ để ra mừng tiền qua đề tám quán lớn đề tám thông minh người chính trực triều đình nào có tương lai Nương tháo văn văn võ toàn tài Đinh thần tam tứ phủ lào ai. có sang con soi đền hạ đây lịch sử lễ trang hoàng cửa đền rộng bỏ họ hà về hầu qua đường già lâu đường già lâu phán lời nhân cư sai quan nên cứu cho trần gian một tay thái tử đệ tam cứu sinh cũng nắm ngài đồ oan cũng chống à, cầm canh chiên ba

ngăn tung gió sung lan đắt đình sườn to, đã chất treo neo sùng thương nước chảy trong veo tam điện là đồ lưu tà sinh tránh mọi nắng nhằm tiếp những chi một bầu phong cảnh buổi cơm lắm thịt thịt thịt tình tình tình ưa đồng đắp

hoa xuân vang về thu màu âm âm mê thu canh vật rừng sim máu cá kìa mắm rán mắm nửa mắm tre bạn tiền đùng mình ra về xanh nghe bướm lượn hoa cười địa đăng đăng đại lầu gió pháp miền hiện rời chuyện chuyện độ trần phàm thoát khỏi sông sông mê khổ đau trầm chân lão này ý tổ chức nhà đền xin ờ, chúc cho thanh đồng đắc phúc đắc lộc đắc bình an ờ, chúc cho thanh đồng thành công hơn nữa trong cuộc sống xin trân trọng cảm ơn